khi mà anh chị mà hỏa táng xong á, thì chúng ta hay thường hay để ở trong cái tiểu quách đúng không ạ và chúng ta ngay lập tức ngay lập tức là chúng ta mang ngay cái bộ xương cốt đấy ra để chúng ta chôn táng đặt ngay và xây luôn cái cung mộ thì thực tế thì nếu như mà cái người chết mà vào đúng cái thời điểm đặt táng trong vòng hai ba ngày mới chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt ờ, năm đấy long vượng Ờ, vị trí đất tốt thì đương nhiên thì không có làm gì thông thường khi mà tư vấn phong thủy thì nếu chúng ta có có hỏa táng chẳng hạn thì người ta sẽ cứ để cái cái cái, cái tiểu gửi ở chỗ cái cái cái, cái chỗ uh, hỏa táng đấy anh chỉ để đấy ba năm được chứ đừng cứ nói là bà để một hai tháng đúng không ạ hay để một hai năm anh chỉ để đến 10 năm được cứ hàng năm ra đấy cứ nộp tiền uh, để người ta trông nom hương khói là được sau đó mới đi tìm cái nơi đất tốt cứ để qua bách nhập trăm ngày thì không sao cả đúng không ạ à, bình tĩnh lựa chọn tìm kiếm cái nơi đất tốt lựa chọn cái thời điểm phù hợp có thể là năm có thể là tháng có thể là ngày có thể là giờ phù hợp sau đó là chúng ta sẽ di chuyển mang cái bộ xương cốt đó và đặt xuống cái khu đất mới thì như vậy thì cắt hơn thì như vậy thì chúng ta chuyển đổi từ hình thức là hung táng tức là cắt táng một lần luôn chứ không phải là hung táng nữa chứ còn như kia hung thì vẫn cứ hung hỏa táng thì cũng coi như là phần táng một lần và nó như là cái phần cát táng vẫn phải chọn vị trí vẫn phải chọn địa vẫn phải phân kim phương hướng vẫn phải lựa chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt thì sau này âm siêu thì dương thái âm cát thì dương hưởng đúng không ạ thì đấy là tôi chia sẻ với anh chị à, một hình thức khác táng nữa mà thông dụng hiện tại hay dùng đó chính là đấy đó chính là phần hỏa táng và sau khi hỏa táng dùng địa táng để đặt lật xuống xin cảm ơn